số 1 Ví dụ đầu tiên của chúng ta đây Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số Điểm, các em chú ý điểm nha Điểm thì có cả x, cả y Tức là cả hoành độ, cả tung độ Đó, tính giá trị của hàm số thì rất đơn giản thôi Các em cứ có x là bao nhiêu chúng ta thay vào hàm số Chỗ nào có x chúng ta thay bởi Bởi giá trị đó Từ đó chúng ta sẽ tìm ra ra được y Chúng ta có đây bốn đáp án đàn A, đàn B, đàn C và đàn D. Bốn đáp án bây giờ chúng ta cùng kiểm tra. Trước tiên đáp án A. Ví dụ số 1 nha. Đáp án A. đàn A điểm A có tọa độ là 1 trừ 1. Vậy thì chỗ nào có x chúng ta thay bởi 1. Chỗ nào có y chúng ta thay bởi trừ 1. Từ đây suy ra. Trừ 1 bằng căn bậc 2 của một bình phương trừ 4 nhân 1 cộng với 4. Đúng chưa? Chia cho x là chia cho 1. Trừ 4 cộng 4 chỉ tiêu rồi. Còn lại là một bình phương chính là 1. Căn bậc 2 của 1 là bằng 1 và chia cho 1 là bằng 1. Chúng ta thấy trừ 1 bằng 1, cái này là vô lý. Đúng chưa? Vậy suy ra đáp án A là sai. Ok chưa? Tương tự chúng ta cũng sẽ kiểm tra được đáp án B. Đáp án B, điểm B tọa độ là gì? 20. Trong cái hàm số chỗ nào có x chúng ta thay bởi 2, chỗ nào có y chúng ta thay bởi 0. Vậy suy ra 0 sẽ bằng căn bậc 2 của 2 bình phương trừ 4 nhân 2 cộng với 4. Và chia cho chia cho x tức là chia cho 2. Được chưa? 2 bình phương là 4, 4 cộng 4 là 8. Trừ 4 nhân 2 sẽ là trừ 8. Trừ 8 cộng 8 là bằng 0. Căn 0 bằng 0. 0 chia 2 bằng 0. Vậy cái này là đúng. Đúng vậy chúng ta chọn đáp án B. Đó, ở đây chúng ta sẽ chọn nha. Chọn B. Còn lại C và D chắc chắn là sai rồi cách làm đối với c và d thì các em tự làm nha giống hệt đối với phần a phần b này chúng ta